anh đường theo là gió cuốn em đi kịp bên vai anh từng em nhẹ nhàng dẫn anh mang em về dịu rằng em còn nhớ tiếng kia không ở đây ngay phía sau em này là một những anh thôi níu giữ lại những tâm thầm bạn em đôi đôi dịu em vai chừng ngàn gió nước mắt nắng ta